Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh à, BLV hút lúa nha anh em Thì anh em cũng đã xem những cái video trước mình nhận định cho tất cả anh em rồi Đó là cái trận Ba Lan và Ả Rập Xê Út thì mình cho anh em nằm cái cả kèo Ba Lan Thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo này hay không rồi nha anh em Thì à, mình có bình luận đẩy kèo trực tiếp cho tất cả anh em Thì anh em cũng đã húp cái mã kèo này ngon lành và trận pháp anh em thì trận pháp mình cho anh em trận pháp đang đá nha anh em thì trận pháp đang đá còn trận Nhật Bản và Costa Rica thì diễn ra vào ngày mai nha anh em thì hôm nay mình sẽ lên thêm một trận cho tất cả anh em nữa thì mình khuyên anh em đây cái video lời, lời đầu tiên là mình gửi đến những anh em mà đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò nha thì những anh em nào mà đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò mình khuyên anh em đăng ký một cái trang để anh em chơi thì hiện tại cái trong cái nhóm trong cái nhóm của mình là có những anh em uh, chuyên chơi những cái mã kèo gốc và kèo tài thẻ kèo nó rất là dễ ăn anh, anh em thì mình đã mình đang bình luận và nhận định trực tiếp cho anh em á trên cái kênh uh, trên cái trang web trực tiếp 24 giờ chấm live thì mình là đó bên đó là mình bình luận trực tiếp anh em thì anh em vào xem mình đẩy kèo trực tiếp cho anh em luôn mình đưa kèo nóng cho anh em là đánh tài thẻ lúc nào và đánh tài gốc lúc nào thì hợp lệ và những anh em đó đang hút rất là nhiều rồi nha thì bây giờ mình mới phiên anh em đăng ký một cái trang để mình hướng dẫn anh em vào cái web đó xem bóng đá trực tiếp luôn anh em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 Morocco nha anh em thì anh em cũng thấy trên bảng xếp hạng rồi Bỉ đang đứng đầu bảng xếp hạng với ờ, một điểm và ba điểm và một điểm số dương thì một nha anh em thì trong bảng này chỉ có mình Bỉ là cao điểm nhất và Canada trận rồi thua Bỉ với tỷ số 1-0 nha anh em thì trong khi đó Croatia và Morocco họ đang được một điểm bằng nhau nha anh em thì trận này 7 gặp Morocco Vậy sẽ quyết tâm lấy 3 điểm nữa 6 điểm để đứng đứng vững ngồi vị trí đầu bảng nha anh em Thì anh em cũng thấy rồi Trong cái lịch sử hồi lâu nhất Hồi năm 94 anh em rất là lâu rồi Lúc đó là Bỉ chưa có cái gì gọi là ai luôn anh em Thì đã ăn Morocco với tỷ số 1-0 rồi Thì hiện tại bây giờ Bỉ đang có một cái phong độ là gọi là toàn siêu sao không anh em Thì trận này Bỉ sẽ ờ, thắng với cách biệt cũng rất xa nha anh em đây anh em cũng thấy rồi hiện tại Romelu Lukaku đang có thể trở lại sau trận này nha anh em trận này sẽ có thể là có Romelu Lukaku vô sân nha anh em thì còn đây là đội hình dự kiến của hai đội nha anh em thì à, Bỉ chơi với sơ đồ 3421 là hàng cao nhất là Bitsu Misei Bitsu uh, Misei nha anh em rồi à, Eden Hazard và De Kevin De Reiner thì trận này cái là cái đội hình này là đội hình dự kiến thôi anh em liệu tới cái giờ mà bóng lăn á thì có thể là Lukaku sẽ đá ở cái vị trí mà của Mito Misay này nha anh em Mito Misay này thì có liệu có Lukaku có thể đá vào vị trí này hay không thì anh em vào chờ vào cái lúc mà gần bóng gần lăn á có đội hình chính thức mình gửi kèo chính thức cho tất cả anh em còn cái <coughs> tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là bị chấp 0,5 nha anh em bị chấp 0,5 và tài xỉu 2,25 thì cái vòng này là vòng 2 rồi anh em còn sau là vòng 3 nữa thì cái ra vòng này anh em nên nằm cái mã kèo bỉ nha anh em mã kèo bỉ cái mã kèo bỉ chấp 0,5 anh em cứ nên nằm mã kèo bỉ với mình mã kèo bỉ chấp 0,5 anh em nằm mã kèo trên đi còn tại sao mình khuyên anh em nằm mã kèo trên đó, thì mình sẽ giải thích cho anh em sau khúc sau còn cái kèo đây là kèo thực tế cho anh em nha anh em đây là kèo thực tế đây là cái kèo full trận nè bị chấp 0,5 là anh em ăn đủ luôn nha ăn đủ luôn nha đây ăn đủ luôn nha anh em tài xỉu á tài xỉu thì anh em xem đây anh em xem tài xỉu là hai hai phẩy hai mươi lăm nha anh em hai phẩy hai mươi lăm và tài anh em ăn chín thì cái trận này anh em cứ nằm cái mã tài này cho mình thì hiện tại rất là mình nhận định rất là sớm nay nhà cái rất là khôn nha anh em không cho anh em cái lên cái mã kèo sớm đâu anh em không lên cái mã kèo góc sớm cho anh em nha còn mà cái kèo hiệp 1 là bị chấp động nữa và tài xỉu là một anh em tài xỉu một anh em có thể vào cái mã kèo tài hiệp 1 mà tài 0.5 0.75 này nè anh em ăn 7 nha ăn 7 nha anh em có trang anh em mới vào được mã kèo này nha thì đó là cái mình hướng dẫn và nhận định chi tiết cho anh em cái mã kèo để anh em vô cho nó hợp lý còn anh em á đánh mã kèo gốc kèo thẻ anh em cứ vào xem mình bình luận và mình nhận định đẩy kèo nóng trực tiếp cho anh em cái lúc đó cái lúc đó anh em mới có kèo chính xác để anh em đánh nha thì uh, hiệp 1 mình cũng bình luận đẩy kèo trực tiếp cho anh em thì nếu mà anh em nào muốn có những cái mã kèo mà có trang chơi uy tín hiệu quả anh em cứ liên hệ qua Zalo cho mình đi Zalo của mình là số 0937318970 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình anh em cứ liên hệ qua Zalo cho mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký trang và anh em sẽ được nhận những mã kèo nóng mình gửi cho anh em trong anh em vô nhóm thì đã tới phút nào có cái kèo nào thôi mình đưa lên nhóm cho tất cả anh em cùng vào chơi chứ không phải mình chơi một mình đâu nha anh em đó đó là quan trọng anh em là chơi được những ma kèo đó như thế thì đó đến hôm nay mình cũng đã nhận định xong cái trận bỉ cái trận bỉ và canada cho anh em ấy chẳng không trận trận bỉ và morocco cho tất cả anh em thì anh em nào mà muốn vào chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ qua zalo hoặc telegram kèo bóng hai lúa của mình cái này là mình khuyến khích anh em vào chơi thôi còn anh em mua chơi ngoài anh em cũng biết rồi cái mùa bóng này có nhiều anh em đang chơi ăn không được lấy tiền nha cái nó bầm nợ anh em cái nó bùm nợ nó không nó trốn nó không có tiền đâu rồi nó trả cho anh em rồi hoặc là cái nó bị bắt rồi anh em lại liên lụy theo nó nữa nha cái đó là quan trọng á cái đó là vấn đề quan trọng bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đăng ký cái trang để anh em chơi nha đây đến hôm đến đây thì mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em anh em nào mà trùng máu với mình cứ nằm bỉ hết cho mình và nằm thêm mã tài hiệp một cho mình nữa nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau xin chào tạm biệt